17 này 41 này 45 này và con 48 anh em nhé Ngày hôm qua thì chúng ta có 1 2 3 4 5 con lô hai nháy lô cặp của chúng ta thì có cặp lô 00 này con 55 này 030 060 này ngày hôm qua thì chúng ta chỉ có ba ba cặp lô 0055 030 và 060 đầu bảy của chúng ta thì có con 75 thì 75 là của chúng ta về thẳng đặc biệt luôn anh em nhé thì cũng trong buổi trưa ngày hôm qua của mình có đi chia sẻ cho anh em chơi và tham khảo trong buổi chiều thì ngày hôm qua thì ở trên kênh của chúng ta thì về phần lô thì chúng ta ăn được bạch thủ lô là con 00 anh em nhé song thủ thì chúng ta không ăn được ba con thì chúng ta ăn được một con thì chúng ta không thể lỗ được phải không ạ về đường cầu đè của chúng ta thì chạm 1 chạm 6 ngày hôm qua chúng ta bị gãy anh em ạ chúng ta không ăn được đề thì à, hai hôm rồi phải không ạ nó ra rất chi là khó bắt ngày hôm trước thì nó về con 83 à, hôm qua nó về 75 thì à, chúng ta không ăn được đề thì chúng ta chỉ ăn được con bạch thủ lô là con không không thôi phải không ạ con không không của chúng ta ngày hôm qua thì chúng ta ăn ở giải ba này đó thì cũng chúc mừng anh em nào ở trên kênh của chúng ta mà chiến thắng được con lô 00 này thì để lại cho kênh một lượt like một lượt bình luận dưới phần video ngày hôm nay anh em nhé thì mình cũng cảm ơn 35 người đã like và 363 người đã xem chúc mọi người sức khỏe may mắn và thành công trong cuộc sống nhé thì ở trên ờ, kênh của chúng ta thì chiến thắng được bạch thủ lô quân 00 ngày hôm qua trên Zalo của chúng ta thì tiếp tục chúng ta rực rỡ anh em nhé Ngày hôm qua thì ở trên Zalo chúng ta thì ăn được bạch thủ lô 06 và 60 thì chúng ta ăn được cả cặp này. Xiên thì chúng ta không ăn được, xiên ghép mấy lại 80. Dàn đề của chúng ta thì cũng không ăn được anh em nhé. Dàn đề của chúng ta thì hôm qua bắt cho anh em là cái à, đầu 1 và chạm 1 chạm 6 trong cái dàn 12 à, số thì chúng ta không ăn được, chúng ta chỉ ăn được bạch thủ lô là con 60 và con 06 thôi. Đề thì chúng ta cũng không ăn được. Đó, quá là tuyệt vời rồi hôm trước của chúng ta thì uh, ăn uh, con 70 hai nháy ngày hôm qua thì chúng ta ăn được con 0660 thì chúng ta ăn cả cặp anh em nhé con 60 của chúng ta bạch thủ ở dãy 7 này và con 06 của chúng ta thì về ở dãy 5 đó thì chúng ta ăn được hai nháy liền chúc mừng anh em ở trên Zalo của chúng ta có một ngày đại thắng anh em nhé tiếp tục chúng ta rực rỡ và ăn thông đó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 để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay anh em nhé về một cái đường cầu đè chạm của chúng ta này chạy từ ngày chủ nhật ngày 23 tháng 4 này chúng ta lấy ở cái dãy 6 này hai con 5 này chúng ta ghép lên ở dãy 5 cho mình chúng ta ghép lên con 8 này thì chúng ta có đề chạm 5 chạm 0 này ghép lần lượt thì chúng ta có 515 này 55 đi cặp vòng quân không công này 585 595 không ở đây chúng ta có 010 này 050 này 080 và 090 ở đây chúng ta có hai con 5 thì 5 bóng không anh em nhé thì chúng ta có đề chạm 5 chạm không ghép lên dãy 5 này bốn con thì chúng ta có dàn đề 16 số để chơi cho ngày 24 tháng 4 này ngày 24 tháng 4 của chúng ta đề về 05 thì chúng ta đã ăn được chạm 0 chạm 5 này và ăn thẳng con 05 trong cái dàn 16 số anh em nhé tiếp tục thì chúng ta có chạm 8 chạm 7 này ghép lần lượt thì chúng ta có 808 838 878 898 7 thì chúng ta có 707 này 737 này 77 đi cặp một con 22 và 797 để chúng ta chơi cho ngày 25 tháng 4 ngày 25 tháng 4 của chúng ta đề về 83 thì chúng ta đã ăn được chạm 8 này và ăn thẳng trong cái dàn đề con 83 này 16 số phải không ạ tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì lại có chạm 3 chạm 7 này 3 và 7 ghép lần lượt thì chúng ta có 303 này 343 353 363 7 đây chúng ta có 707 này 737 này 757 và 767 để chúng ta chơi cho ngày 26 tháng 4 này ngày 26 tháng 4 của chúng ta đề về 75 thì chúng ta đã ăn được cái chạm 7 này và ăn thẳng con 75 trong cái đường cầu 16 số này anh em nhé tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có chạm 3 chạm 3 và 8 này ghép lần lượt của chúng ta thì có 303 này 343 353 363 8 của chúng ta thì có 808 này 858 84 86 Đường cầu này của chúng ta có 16 số anh em nhé Thì mọi người nếu mà thích đánh ít số thì mọi người có thể lọc ra cho mình là cái đầu 3 đầu 8 này đầu 3 đầu 8 cho mình đó cái cá nhân của mình là như vậy mọi người cũng có thể là tham khảo mọi người cũng thể lôi xuống test lại cho mình về cái đầu 3 đầu 8 này nó chạy thì cũng khá là ổn nên là mọi người cũng có thể tham khảo cẩn thận thì chúng ta lên vào cả cái chạm 3 chạm 8 anh em nhé đây là cái đường cầu đề chạm về một cái bộ đề của chúng ta nữa thì em để ý luôn đây thứ hai này ngày 24 tháng 4 ở giải 6 này càng chúng ta lấy ở giải 7 cho mình ở đây thì chúng ta có 3 bóng 8 chúng ta ghép xuống con 3 này chúng ta có xong thủ đề này xong thủ đề là 838 càng ở đây chúng ta có càng 48 để chúng ta chơi cho ngày 25 tháng 4 ngày 25 tháng 4 của chúng ta đề về 83 thì chúng ta đã ăn được xong chủ đề là con 83 này càng của chúng ta càng 483 thì chúng ta ăn được cái càng 4 phải không ạ tiếp tục cái đường cầu này của chúng ta thì có xong chủ đề ở đây chúng ta có không bóng 5 này xong chủ đề của chúng ta là 575 càng 0 và 6 Giờ chúng ta chơi cho ngày 26 tháng 4 này Ngày 26 tháng 4 của chúng ta Đề về 75 Thì chúng ta đã ăn được xong thủ đề là 75 này anh em nhé Càng của chúng ta càng 675 Thì chúng ta cũng ăn được Phải không ạ Tiếp tục cái đường cầu này Để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay Thì chúng ta có 0 bóng 5 tiếp Thì chúng ta có xong thủ đề là 515 này Càng 1 càng 7 để chúng ta chơi và tham khảo trong buổi chiều ngày hôm nay anh em nhé thì anh em lót cho mình cái bộ đề không một tí ở cái bảng chốt thì mình sẽ chốt cái bộ đề không một còn đâu anh em thích ít số thì mọi người có thể đánh 515 này cho mình hai con này trong buổi chiều ngày hôm nay tất cả chỉ là tham khảo mọi người nhé về đường cầu lô của chúng ta thì à, mình cũng đi chốt luôn cầu lô chúng ta Về đường cầu lô thì trong buổi chiều ngày hôm nay thì mình sẽ bắt cho anh em là bạch thủ lô là con 19 anh em nhé 19 xong thủ lô của chúng ta là 1221 đó về đường cầu đề của chúng ta thì bắt cho em là cái chạm 3 chạm 8 anh em trùng cầu thì chúng ta vào không thôi anh em nhé và bộ đề 01 của chúng ta ở đây thì những cái con này mình gạch cho anh em nhé 515 này và cái dàn đề của chúng ta đầu 3 và đầu 8 này đấy là cái cá nhân của mình thôi mọi người cẩn thận thì mọi người có thể lên vào cái chạm 3 chạm 8 cái đường cầu mà mình chỉ cho anh em là cái đầu 3 đầu 8 này ấy, nó đang chạy trong buổi chiều ngày hôm nay là ngày thứ sáu anh em nhé mọi người có thể lôi xuống test cho mình còn đâu không trùng cầu thì chúng ta lên tham khảo không có gì là chắc chắn 100% anh em nhé tất cả chỉ là dự đoán thôi còn đâu anh em nào muốn giao lưu trực tiếp với kênh